Con nick của bạn Mạnh Vũ hỏi rằng con kính bạch Thầy, con mới biết đến những video và bài giảng vấn đáp Phật Pháp của Thầy. Con cảm thấy như con đã được ánh sáng trong đám mây mù đen tối. Thưa Thầy, con là một người hiền lành, yêu thương vợ con, nhưng trước đây con đã vướng vào chơi lô đề và ngoại tình với hai người. Nay con đã dứt được. Con xin Thầy cho con được biết về quả báo của việc chơi lô đề và ngoại tình, xin Thầy chỉ dạy cho con cách sám hối những tội lỗi con đã gây ra. Con xin đội ơn Thầy. <laughs> bạn này, bạn ấy nói rằng bạn ấy cũng là người hiền lành, yêu thương vợ con, nhưng mà giai đoạn trước thì bạn ấy có dính vào chơi lô đề và ngoại tình với hai người. Bây giờ bạn đã dứt được rồi. Thì không biết là có phải do nghe Thầy giảng mà bạn dứt được hay không? <laughs> nhưng mà bạn dứt được là đáng mừng rồi. Thế thì thưa đại chúng, Ờ, lô đề nó cũng là một hình thức đánh bạc thầy thì chưa chơi lô chơi đề đâu nhưng mà thầy biết nó cũng là một hình thức đánh bạc và đánh bạc nghĩa là gì là may rủi các cụ nhà ta ngày xưa đã nói rồi đấy cờ bạc là bác thằng bần đúng không đấy chơi lô chơi đề thì ra đê mà ở và nhiều người ra đê mà ở rồi <laughs> chơi lô chơi đề đấy thế thì đánh cờ đánh bạc chơi lô chơi đề đều là cái trò may rủi và tin vào sự may rủi. Hy vọng là mình sẽ được may, sống trong cái hy vọng này. Thế và đại chúng biết là ở trên thế gian này theo Phật dạy thì có cái gì là may rủi đâu. Không có cái gì là may, tất cả là nhân duyên hết. Người ta làm sao người ta được trúng sổ số, đấy cũng phải có cái duyên, cái phước của người ta mình làm sao mình bị tai nạn mình mất sạch của cải cũng là có cái nghiệp của mình ở thế gian này không có cái gì là may rủi là ngẫu nhiên đại chúng nhớ như thế trong triết học thì có cái gọi là một cái cặp phạm trù là ngẫu nhiên và tất nhiên nhưng mà xét cho kỹ thì chẳng có cái gì là ngẫu nhiên đâu ngẫu nhiên là cái mình chưa nhận thức được thôi đại chúng hiểu không ví dụ hôm nay cái anh a này đi đường rất là đúng luật nhưng lúc nãy thầy nói tự nhiên cái cậu b này cái ở đâu lao ra cậu đâm vào bảo ngẫu nhiên mình không biết thì mình gọi là ngẫu nhiên nhưng xét cho kỹ thì nó có cái nguyên nhân đó. Đấy. cái cậu kia là hôm qua là nó say rượu sáng nay là nó lại cãi nhau với vợ cho nên ra nó mắt trước mắt sau cứ thế nó phóng xe thế nó thành ra đâm vào mình đấy thế là phải có nhân duyên Chẳng có cái gì là ngẫu nhiên, là may rủi cả. Cho nên đã là đệ tử Phật, như Thầy nói là, là tuyệt đối không tin vào may rủi, không trông chờ vào may rủi. Tại chúng nhớ là con Phật là không trông vào may rủi, không đợi chờ những cái dịp may, không ngóng cái sự, sự may. Chúng ta phải biết làm chủ, là con Phật là phải làm chủ cái số mệnh của mình chứ. Tại sao mình lại phó thác cái cuộc đời mình cho may, cho rủi? phải không hên xui may rủi không được và như vậy thì thầy kết luận cái người mà đã trông chờ vào may rủi phó thác cuộc đời mình cho sự may rủi thì người này là tà kiến tất cả những người sống bằng nghề đánh bài đánh bạc lô đề đều là tà kiến nếu trông vào cái sự may rủi này ngóng cái sự may rủi này là tà kiến thì tà kiến thì làm sao đại chúng dẫn đến mất phước báo thế cho nên cờ bạc mới là bác của thằng bần được mất phước báo thì phải mất tài sản nó không thể vững bền nữa chúng ta nhớ phật dạy chính kiến sinh phước báo tà kiến thì mất phước dần dần mất đi thế cho nên là phật tử là không bao giờ được dính vào cờ bạc lô đề bạn này thì có thể bạn ấy chưa phải phật tử bạn mới nghe phật pháp thôi à, thế nhưng mà ở đây để thầy phân tích thầy nói là chúng ta tránh luôn thì quả báo của cái việc tà kiến là chúng ta biết rồi là mất phước sinh ra thì sẽ sinh vào cái vùng biên địa tiện không có trí tuệ do kiếp này tà kiến kiếp này mình tà kiến kiếp sau sinh ra là không có trí tuệ mà lại phải sinh vào cái vùng biên địa hạ tiện thấp kém nhà đấy là quả báo còn hiện đời tà kiến như thế này thì làm sao sự nghiệp thì suy giảm danh tiếng cũng bị mất mát và đấy là rõ ràng thế thì chúng ta phải tránh nha thứ nữa thầy nói là những người mà đã tham gia vào các cái trò lô đề cờ bạc này thì nhìn chung cái môi trường là rất xấu những người đã có máu cờ bạc lô đề là những người tham đại chúng thấy không vào đấy là cái máu sát phạt rất là ghê cái môi trường mình giao du đấy người tốt thì ít người xấu thì nhiều và ở trong môi trường ấy mấy ai mà phát triển nhân cách tốt đẹp được cho nên nhìn những cái anh cờ bạc ấy, máu lạnh dữ lắm thưa đại chúng khiếp lắm à, sẵn sàng sát phạt nhau mà đồng tiền liền khúc ruột cho nên mất tiền là người ta sẵn sàng có thể là hành xử nhau rất là ác luôn được đấy cho nên nhiều sới bạc xong là đâm chém nhau anh này thắng nhiều quá mình thua nhiều quá tức lên mất nhiều tiền quá vậy là chém nhau đòi lại tiền đấy đại chúng thấy đó thế cho nên ấy, chúng ta không dạy gì dính vào những cái trò này lô đề cờ bạc nha nó đều là cái môi trường xấu không phải là môi trường tốt để chúng ta phát triển thứ nữa là quả báo lại xấu tà kiến là quả báo xấu tin tưởng vào những cái sự may rủi đấy là quả báo xấu sẽ dẫn đến mất phước báo không được tốt đẹp cho nên nếu là phật tử chúng ta tránh xa cái này còn bạn ấy nói về cái nhân quả của ngoại tình thì chúng ta biết ngoại tình là phạm vào một trong năm giới của người phật tử tại gia và nếu ở tại gia chưa phải người phật tử thì ngoại tình cũng là điều tội lỗi và tội lỗi với vợ với con với gia đình tội lỗi với cái người mà mình đi ngoại tình nếu người ta có gia đình rồi cũng làm khổ người ta à. cho nên phật mới nói quả báo của việc ngoại tình là hiện đời thì sao sự nghiệp suy giảm danh tiếng bị mất mát gia đình tan nát tài sản cũng mất mát và bệnh tật thêm vào đấy là quả báo hiện đời chết đi thì bị đọa lạc vào địa ngục, hết địa ngục tái sinh làm ngạ quỷ rất khổ. Nếu hết kiếp ngạ quỷ sinh mà làm người thì bị quả báo xấu xí, rất là xấu xí, thân thể thường hôi hám. Tái sinh vào cái gia đình ấy là sao? Gia đình luôn luôn bất hòa, không có hạnh phúc. Sau này ấy, lấy vợ hoặc lấy chồng thì vợ chồng đều không có trinh thuận, đều là những cái người mà lăng nhăng ngoại tình. Nó vậy đấy thưa đại chúng, gia đình không có hạnh phúc quả báo của cái người đi ngoại tình như vậy đấy. đấy rất là khổ vậy thế thì chúng ta làm sao à, chúng ta rất may là con phật rồi chúng ta biết giới rồi chúng ta tránh và phải giữ còn trước đây trước khi chưa làm con phật lỡ phạm rồi thì phải thành tâm và sám hối nghe không? tu tập nha để chuyển hóa cái nghiệp báo này đi đó đấy thì thầy xin trả lời cho bạn vũ này biết như vậy tránh ờ, đi bây giờ bạn biết nghe phật pháp là điều rất quý rồi à, bạn nên khuyên tất cả những ai những người bạn của bạn là không nên lô đề cờ bạc và không đi ngoại tình nghe không? chúng ta học theo lời phật dạy sống một đời sống lành mạnh chân chính sáng sủa tốt đẹp là con phật là con đường quang minh nhất là con đường tốt đẹp nhất mình đi lên nhé chúc cho bạn mạnh vũ này, này tinh tấn và sẽ trở thành một người Phật tử. <laughs> A Di Đà Phật.